Thank you. nó nổ bùng lên với quá khứ chỉ nên bàn kỹ, xét kỹ những được chính sách phương châm tuy nhiên cuộc kháng chiến đã bước sang giai đoạn mới với những yêu cầu mới và cách thức bản lào và campuchia cuộc kháng chiến giành được những thắng lợi với ý nghĩa chiến lược với tầm nhìn chiến lược chủ tịch hồ chí minh đã phân tích và nhận định đây là thời điểm chín muồi để mỗi nước thành lập một chính đảng cách mạng của riêng mình và chủ động góp phần và thực hiện nhiệm vụ quốc tế